Thế Sơn xin chào quý vị và các bạn Chúng ta đã quay trở lại với những video về chi phí xe Trong video ngày hôm nay chúng ta cùng tính về chi phí chiếc Toyota Rush Vâng, chiếc Toyota Rush rất hot từ ngày ra mắt tới bây giờ là một trong ba mẫu xe giá rẻ của Toyota tại thị trường Việt Nam với diện mạo khỏe khoắn cùng đường nét tinh tế đến từng chi tiết. Toyota Rush đại diện cho tinh thần khao khát chinh phục những tầm cao mới rất đáp ứng đủ nhu cầu của một gia đình sử dụng cho nhiều mục đích đi lại cũng như kinh doanh. Toyota Rush 2019 có ngoại thất bắt mắt và được đánh giá cao nhờ ngôn ngữ thiết kế mới. Nhìn từ phía trước, sự đồng nhất của lưới tản nhiệt phía trên logo đến đèn pha mang đến một sự thống nhất hài hòa. Toyota Rush sở hữu những trang thiết bị cần thiết mà một chiếc xe hơi cần có và giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái nhất Sở hữu chiều dài cơ sở là 2.695mm, Toyota Rush 2019 ngắn hơn so với một chiếc SUV tiêu chuẩn, nhưng lối bố trí khoa học, tối giản giúp chiếc xe này vẫn duy trì được sự một sự trải nghiệm rộng rãi cho một hành khách. Và video ngày hôm nay, Thế Sơn sẽ tính chi phí ban đầu và lãi suất cũng như khách hàng nào cần quan tâm khi mua xe trả góp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 Lệ phí đăng kiểm 340.000 đồng. Lệ phí sửa chữa cầu đường là 1 triệu 560.000 đồng đối với cá nhân và 2 triệu 160.000 đồng đối với doanh nghiệp. Bảo hiểm bắt buộc 947.000 đồng. Bảo hiểm vật chất thân xe 11 triệu 022.000 đồng. Vậy tổng chi phí khách hàng cần trả trước là 225 triệu 669 000 đồng. Đây là chi phí tạm tính. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Thế Sơn